Và bây giờ chúng ta sẽ đi áp dụng vào những ví dụ cụ thể. Và ở đây thầy sẽ đưa cho các em một số cái ví dụ. Và ví dụ đầu tiên của chúng ta sẽ là như sau. Các em để ý đây. Đề bài yêu cầu là tìm giá trị lớn nhất m lớn và giá trị nhỏ nhất m nhỏ của cái hàm số y bằng 3 nhân sin trừ đi 2. Và Đề bài cũng cho chúng ta bốn đáp án để chúng ta lựa chọn ở đây. Các em nhớ viết đề bài vào trong vở của mình nhé. Các em viết xong chưa? Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích này. Sinic này. Như thầy đã nói, sinic nằm trong cái đoạn từ trừ 1 cho đến 1. Do đó chúng ta đánh giá từ đây. Từ đó chúng ta nhân tất cả các vế với 3 sau đó trừ đi 2 để đưa về cái ở giữa, cái biểu thức ở giữa này, nó chính là hàm y. Đó, từ đó chúng ta sẽ tìm ra được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của cái hàm số này. Các em có hiểu không? Bây giờ thầy sẽ viết cho các em nha và các em để ý này, nếu như bạn nào mà chưa hiểu những cái gì thầy nói thì quan sát thầy viết, sau đó các em cùng viết vào vở thì từ đó các em mới hiểu rõ được là đối với những dạng toán này đối với những bài toán này chúng ta phải làm từng bước nó như thế nào. Ok chưa? Vậy chúng ta có lời giải chi tiết như sau. Ta có này. Trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng sin x nhỏ hơn hoặc bằng 1 với mọi x thuộc thuộc R. Đúng chưa các em? Đến đây thầy Thấy trong cái hàm này có 3 nhân sin, vậy thầy nhân tất cả các vế với số 3. Và các em lại để ý này, khi chúng ta nhân các vế của một bất phương trình hay một bất đẳng thức với cùng một số dương thì bất phương trình hay bất đẳng thức đó không đảo chiều. Nhớ nha, giữ nguyên chiều, trừ 1 nhân 3 trừ 3 nhỏ hơn hoặc bằng 3 nhân với sin x nhỏ hơn hoặc bằng 3 đó đến đây lại chúng ta lại cộng tất cả các vế với âm 2 hiểu chưa? Cộng thì nó không bao giờ ảnh hưởng đến chiều của bất phương trình hay bất đẳng thức đâu nhá Tương đương với trừ 3 này Trừ âm 2 này, trừ 2 này Nhỏ hơn hoặc bằng 3 nhân với sin x trừ đi 2 Nhỏ hơn hoặc bằng 3 trừ 2 Tương đương ở đây sẽ là trừ 5 nhỏ hơn hoặc bằng. Anh này chính là y này các em nhá. Đúng chưa? Chính xác là y rồi. Đây